Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video Mình giới thiệu cho tất cả các bạn một cái dụng cụ để các bạn chơi bài lá biệp Thì trước mặt các bạn đây là những cái dòng ví đổi bài bên cơ sở của mình Thì đây về mẫu mã hình dáng thì cái chiếc ví này nó giống như một chiếc ví mà các bạn sử dụng hàng ngày ha Các bạn nam sử dụng Thì nó đều có những cái ngăn đựng tiền, đựng giấy tờ, đựng thẻ Về chất da thì các bạn không cần à, phải lo ha Da này là da xịn Nếu mà các bạn nào mà giữ thì khoảng mình chơi được vài năm nó không bị chóc da đâu ha nên về cái vấn đề về chất liệu thì các bạn không cần à, phải lo nha thì à, hôm nay mình sẽ giới thiệu cụ thể và chi tiết hơn cho các bạn một về cái chiếc bóp đổi bài này thì à, trên thị trường á bây giờ nó giới thiệu rất là nhiều những cái sản phẩm để các bạn chơi bài lá bịp nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc ví đổi bài thì chiếc ví đổi bài này thì những cái bạn nào mà đã chơi thì cũng đã biết khá nhiều về cái chiếc ví này rồi ha thì so với những cái chiếc ví thời xưa thì chiếc ví bây giờ nó được tân tiến hơn rất là nhiều thứ nhất là về cái chui sạc này chui sạc ngày xưa là các bạn sạc bằng cục sạc đa năng á nên nó rất là cực mình không có biết đường à, mình canh làm sao cho nó đầy pin hay là như thế nào không hoặc là những cái à, chui sạc này nó cũng rất là thô này ha bây giờ nó đã thiết kế qua những cái chui sạc của điện thoại Samsung Apple thì các bạn cứ cắm trực tiếp cái chui sạc vào đây và các bạn sạc thôi ha thì khoảng thời gian sạc thì các bạn sạc trong vòng 2 tiếng đồng hồ và các bạn có thể sử dụng trong vòng từ 8 tới 10 ngày nếu như những cái bạn nào mà ít chơi thì mình chơi nửa tháng luôn ha về cái vấn đề pin thì ờ, rất là trâu pin nên là khi mà các bạn vô sòng thì không có cần sợ là chơi một tí nó hết pin ha thì ưu điểm tuyệt đối nhất của chiếc ví đổi bài này là nó có thể đổi bất kỳ cái loại bài nào như bài nhựa bài ni lông hoặc là bài ờ, nước ngoài hay là bài giấy gì đó ha kích cỡ nào các bạn cũng có thể đổi được thì ờ, so với những cái dụng cụ đánh bài bịp khác như thể là máy hoặc là kính thì các bạn phải thứ nhất á, là các bạn phải bỏ bài vô sòng cái thứ hai á, là các bạn phải đặt được cái máy ở ngoài thì các bạn mới có thể chơi được thì ờ, cái ví này nó rất là tiện lợi ha khi mà vô sòng á các bạn có thể <clears throat> mang một cái ví này vào là các bạn có thể chơi được rồi chơi bất kỳ bài của ai ha không có vô cần quan tâm tới cái vấn đề mà phải mang bộ phải mang bài hay là để đồ ở trong ha thì cái chiếc ví đổi bài của mình thì bên mình có ví nam ví nữ đều có hết ha ví nam thì bên mình có hai màu màu nâu và màu đen thì khi mà các bạn lên tận nơi cơ sở của mình á mà các bạn à, mua hàng á thì các bạn cứ à, hỏi và nhân viên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi và cho các bạn chọn màu ha các bạn thích màu nào thì các bạn lấy màu đó về sử dụng nha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tráo đổi lá bài làm sao cho nhanh chóng và hiệu quả khi vào sòng thì uh, trước khi vào sòng các bạn có thể hao trước vào trong đây một lá bài hoặc là khi tới sòng chơi thì các bạn có thể lấy trực tiếp một lá bài ở trong sòng các bạn hao vô đây thì cái cách đổi bài như thế nào thì những cái dòng ví đổi bài này á thì các bạn có thể phù hợp cho các bạn nào mà những chơi những cái môn bài ít lá như bài cào nè bài liên hay là bài xì rách xì tố gì đó ha những cái môn bài ít lá thì mình chơi nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách đổi lá bài làm sao cho nó hiệu quả để tránh cái trường hợp mà người ta nghi ngờ ha ví dụ như các bạn chơi bài cào đi đây mình sẽ lấy ra ba lá để hướng dẫn cho các bạn ví dụ như để là đạt được cái điểm số cao nhất đi ha đây thì khi mà các bạn hao vào đây lá bao mấy thì các bạn phải nhớ được là các bạn đã hao vào đây lá mấy ha để tránh cái trường hợp mà khi vô sòng mình đổi lộn nữa thì thua nữa đây ví dụ như bài cào đổ 9 điểm nhưng mà đây mình lấy lá một trong đây ra đây khi mà họ chia cho mình được một điểm như này thì mình nhớ là trong cái bóp của mình là con 9 thì mình sẽ đổi lấy con 9 đã được 9 điểm ha bài cào 9 điểm là cao rồi thì đây mình sẽ tách rời cái lá mà cần đổi so với hai lá còn lại để tránh cái trường hợp mà khi các bạn đúc lá bài vào trong thì nó sẽ bị kẹt ha kẹt lá bài thì ờ, sẽ bị người ta phát hiện đây bây giờ mình đổ cho các bạn xem nhé khi mà mua cái ví này về á, thì các bạn có thể tập trong vòng một hai ba tiếng đồng hồ là các bạn có thể chơi được rồi ha rất là tiện lợi ví thì cực kỳ nhạy với các bạn nha đây mình đổ từ từ để các bạn thấy này ha Đúc vô tự động nó nhả lá bài khác ra cho các bạn nha thì mình chỉ cần đưa cái lá bài vô cái miệng của chiếc ví là tự động cái motor nó sẽ hút lá bài này vào và đẩy lá bài khác ra đây motor cực kỳ mạnh ha đây các bạn khi vào sòng thì cứ tách rời ra như vậy và các bạn đổi thôi ha cực kỳ tiện lợi nha đây nè máy là hoàn toàn máy nhật nha motor rất là êm đây là cho mình đang quay cho các bạn xem là với cái ờ, không khí là nó im lặng quá nên nhiều khi các bạn vẫn nghe tiếng nhưng mà khi mà vào sòng chơi á thì người tiếng người nó ra nó vào thì các bạn không có thể nào mà nghe được cái tiếng âm thanh phát ra đâu ha đây thì đây là một cái chiếc ví đổi bài để giúp hỗ trợ cho các bạn khi vào sòng các bạn có thể cháo đổi lá bài một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn thì bạn nào mà cần chiếc ví này về chơi á thì cứ alo trực tiếp qua cho mình số điện thoại 0379 07 5555 thì uh, ngoài những cái chiếc ví đổi bài này thì bên mình còn máy đánh bài này hoặc là những cái áo đổi bài quần đổi bài dụng cụ chơi bài lá bịp hoặc là bầu cua sóc đĩa tài xỉu thì những cái chiếc ví này mình cũng nói luôn cho các bạn là giá thành của nó cực kỳ rẻ ha phù hợp với tất cả các bạn túi tiền của các bạn nào mà ít tiền các bạn cũng vẫn có thể mua những cái chiếc ví này về chơi được ha thì bạn nào mà cần cái gì thì cứ alo trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình